Xin được kính chào tất cả quý vị các à, anh chị em cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh à, Đèn trang 01 Cycle sổ số miền Nam ạ. Và trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta mở thưởng ngày thứ bảy sổ số miền Nam mở thưởng ngày 18 tháng 6 năm 2022. À, ngày hôm nay là thứ bảy chúng ta gồm có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. À, và điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì sổ số, số của chúng ta đã cũng đã vừa quay xong thì Huyền Trang có lên kênh à, đưa ra những cái dự đoán của những phân tích à, cho tất cả quý anh chị tham khảo vào ngày mai ngày 19 tháng 6 năm 2022 thì à, đến với Huyền Trang thì Huyền, Huyền Trang soi cầu cũng như đưa ra những cái dự đoán hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị cho nên quý anh chị đi qua thì để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé Đầu tiên điểm qua kết quả của ngày hôm nay thì đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đầu là con số 45 và đuôi là con số 20 25 ạ. tiếp theo Long An thì chúng ta có đầu là con số 34 và đuôi là con số 75. À, Bình Phước có đầu là con số 65 và đuôi là con số 50. Và Hậu Giang thì có đầu là 04 và đuôi là 94. À, kết quả của ngày hôm nay thì à, à quý chị à, nhớ rằng là kênh của Huyền Trang thì à, quý chị xem à, mở video các ngày lân cận thì quý chị xem cũng đã biết rồi. Kênh của Huyền Trang thì à, liên tiếp ăn lô cũng như ăn đầu đuôi rất là nhiều khá là nhiều ạ à, không hiểu vì lý do tại sao mà lượt like của quý anh chị à, ít quá lượt xem và lượt like ít quá cho nên huyền trang cũng à, tâm trạng nó không được vui không được tốt quý anh chị ạ cho nên quý anh chị hãy à, nhớ rằng ủng hộ huyền trang bằng nút like cũng như ấn đăng ký kênh à, để lại cho huyền trang một nút like yêu thương để huyền trang có động lực tốt nhất để huyền trang à, đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho quý anh chị đúng không ạ lượt xem ít thì à, huyền trang à, đưa soi cầu cũng không có tâm trạng được vui cho nên là ngày hôm nay thì kết quả ngày hôm nay thì à, cũng khá là buồn quý anh chị ạ thành phố Hồ Chí Minh Huyền Trang có bao lô là 64 và 98 thì à, nhìn trên bảng kết quả của chúng ta 64 và 98 thì ở đài thành phố Hồ Chí Minh là không có rồi quý anh chị ạ tiếp theo thì tới đài Long An Long An thì có Huyền Trang có bao lô là 9302 nhìn trên bảng kết quả 93 và câu 2 à, rất tiếc nó về 93 thì nó về 95 quý vị anh chị ạ 02 thì cũng không có rồi à, ở đài Bình Phước ở đài Bình Phước thì Huyền Trang có bao lô đó là 05 và 85 05 và 85 à, rất tiếc quý chị ạ à, bao lô 05 và 85 thì nó lại về lộn xào rồi ở giải đặc biệt đó là 50 quý chị ạ ngày hôm nay thì à, khá là buồn chúng ta đã bị lộn xào rồi ở đài Bình Phước chúng ta đã bị lộn xào và tới đại hội Giang thì đó là 64 và 89 64 và 89 cũng khá là tiếc 89 ở đây chúng ta đã bị lộn xào thành 98 quý chị ạ cũng khá là tiếc à, ờ, 05 thì ở Đại Bình Phước thì chúng ta đã à, bị lộn đài sang à, Hậu Giang quý chị ạ nếu mà chúng ta bao lô cho ba đài thì chúng ta sẽ ăn được à, quý chị nhé còn nếu mà à, chúng ta bao lô cho từng đài thì à, à, cũng không à, gặt hái được thành công rồi quý chị ạ à, 64 và 89 thì ở đây chúng ta đã bị lộn xào thành 98 à, và 64 thì à, ở đây có số 3 quý chị này không có số 4 cũng khá là tiếc à, Huyền Trang có chốt đầu đuôi cho 4 đài đó là 6409 23, 32 và 56. 56 thì ở đây nó lại về 65 quý chị ạ. Cũng khá là tiếc ngày hôm nay à, không hiểu tại sao. Thì à, Huyền Trang có chốt thì nó toàn bị lộn xào quý chị ạ. Khá là tiếc đúng không ạ? À, 23 thì 32 thì ở đây lại xuất hiện còn 25. Cũng khá là buồn quý chị ạ. À, vì à, lượt like của quý chị dành cho Huyền Trang cũng như lượt xem 204 lượt xem cũng như 8 lượt like thì khá là ít không hiểu lý do tại sao mà quý anh chị lại à, kênh của Huyền Trang bắt thì à, quý anh chị mở kênh quý anh chị cũng xem đã biết những ngày trước đây thì Huyền Trang bắt chốt số thì nó trúng khá là nhiều ăn khá là nhiều cho quý anh chị à, không hiểu lý do tại sao à, lượt like lượt xem lại à, càng ngày càng hạ thấp đi hay là do à, YouTube nó bóc kênh quý anh chị ạ cho nên là lượt xem thì khá là ít thì quý anh chị đi qua kênh của Huyền Trang thì hãy nhớ rằng đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang và đưa ra những cái lời bình luận tốt nhất để à, Huyền Trang có động lực uh, xây dựng một cái kênh Huyền Trang 01 ngày càng hoàn thiện hơn cũng như tốt hơn quý anh chị nhé. À, Huyền Trang soi cầu thì là hoàn toàn miễn phí rồi quý anh chị ạ. À, Huyền Trang không thu bất kỳ khoản phí nào của quý anh chị cả cho nên quý anh chị mục đích là Huyền Trang chỉ làm ra vì cái đam mê thôi. Cho nên quý anh chị uh, hãy thả tim, thả like chia sẻ cũng như ờ, động viên à, Huyền Trang bằng những cái lời động viên quý chị nhé để Huyền Trang ngày càng ngày càng hoàn thiện hơn và ờ, à, giúp cho tất cả mọi người chúng ta có những cái động lực tốt nhất à, và chúng ta có niềm vui hàng ngày đúng không ạ và thì kết quả của chúng ta ngày mở thưởng ngày hôm nay cũng là mở sổ ra rồi thì sau đây Huyền Trang sẽ đến phần chốt số tham khảo công khai cho quý chị vào ngày mai à, như thường lệ đúng không ạ thì à, đối nói thật với các quý chị đó là cái những cái đường cầu thì ở miền Nam nó khó bắt hơn miền Bắc và nó phức tạp hơn cho nên là à, bắt cầu chỉ cầu thì nó cũng khá là dài dòng cho nên huyền trang chỉ à, làm gói gọn và huyền trang thống kê và huyền trang sàng lọc huyền trang sẽ đến phần chốt số cho quý anh chị thôi và huyền trang không chỉ cầu các quý, quý anh chị nhé chỉ cầu thì à, quý anh chị xem thì cũng à, quý anh chị biết cái đường cầu nó như thế nhưng mà à, nó khá là phức tạp cũng như là, là quý anh chị không cần là soi cầu theo đường cầu mà huyền trang lại soi cho quý anh chị rồi thì phần trang sẽ thống kê phần trang đưa ra những cái dự đoán và những chốt cho quý anh chị thôi đúng không ạ ngày mai của chúng ta là là đó là ngày 19 tháng 6 năm 2022 ạ thì à, chúng ta gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt thì à, đối với đài à, Tiền Giang thì phần Trang sẽ chốt cho quý anh chị bao lâu đó là con 84 và con 83 đài Kiên Giang thì phần Trang sẽ chốt cho con hai ba và con ba hai và tới này đó là thì mình đang sẽ tốt cho, cho quý vị đó là con 98 và con 28 và đầu đuôi số ba đài thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý chị đó là con 88 565 ạ 80 và con 45 à, trên đây là những con số tham khảo cho quý anh chị chơi vào ngày mai ngày 19 tháng 6 năm 2022 ạ. Tất cả những con số chỉ là phần dự đoán của Huyền Trang đưa ra cho quý anh chị dựa vào để chúng ta à, mua lô tô, mua sổ số và kiến thiết quý anh chị nhé để chúng ta góp phần ít nước lợi nha có niềm vui trong uh, cuộc sống cũng như niềm vui hàng ngày đúng không ạ thì Huyền Trang soi cầu cũng như đưa ra những cái dự đoán à, hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày rồi đúng không ạ thì quý anh chị à, thì qua thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé. Và Huyền Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào ngày mai ạ. À, cùng à, khung giờ này đúng không ạ? Xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Chúc cho quý anh chị à, đắc tài đắc lộc à, sẽ gặt hái rất nhiều thành công và à, có sức khỏe thật là kiên cường quý anh chị nhé. À, Huyền Trang xin kính chào ạ.